người đó lắm rồi đấy nhưng mà cành <coughs> này xa nếu mà gần là thì đá rồi con rừng ngứa lắm rồi đấy tuyệt vời nha anh em ok nha em bổi ngày à, mùng 3 tháng 6 2017 đại úy lại à, tiếp tục lập công con bồi này à, đánh nhanh quá vừa về là lao xuống các thứ đánh luôn